không quay được ngay pha đầu chuẩn bị đá này em ơi tức ơi chuẩn bị đánh này. con mái đâu không xuống nhỉ Ôi rồi Nhảy lên lông mà lại không nhảy xuống cầu này khốn phết nha mồi chơi thêm mấy phê chết này <laughs> nhảy ra cạnh mà hót rồi con này khôn nhờ nhảy không vào cầu Hmm. Biết tránh à? Con này biết tránh à? tập xuống nào Ôi, con này tinh vi nhỉ con máy đẹp thế nhỉ ok nha anh em khôn lắm thì cũng phải chết thôi buổi chơi như thế là <laughs> rất là ok đi đáy đi <coughs> chiến thuật của con mồi mới này rất là hay cùng lắm thì cũng phải chết thôi à, mình còn treo tay đây không ờ, treo sào thì các anh em khốn lắm rồi tình vì vái nhỉ Ôi, cái này cái lô bé quá